giới thiệu một siêu phẩm điện thoại một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất đỉnh cao nhất hiện nay đây là chiếc điện thoại tuy nhỏ tuy rất nhỏ nhưng có giá trị tương đương một chiếc xe to một chiếc xe Mercedes và giá trị cụ thể trên 1 tỷ đồng chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại Virtu Signature S và đây là bản vô cùng đặc biệt toàn bộ thân vỏ tất cả chi tiết bên ngoài đều là vàng nguyên khối và đính kim cương từng phím bấm cũng là những viên kim cương tuyển chọn thân vỏ này được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 đường cong đường cong đây là body đường cong sexy à, vô cùng quyến rũ